trở lại nhé sau đây mình sẽ đem đến cho các bạn những tin tức mới nhất về Đài Loan nha tin tức đầu tiên đó chính là Đài Loan vươn lên đứng thứ hai trong bảng xếp hạng về thành quả chống dịch của hãng thông tấn Bloomberg Đại dịch Covid tiếp tục hoành hành khắp toàn cầu, Đài Loan đã rất thành công trong việc ngăn chặn dịch lây lan, được cả thế giới công nhận. Hãng thông tấn Bloomberg tháng trước đã công bố bảng xếp hạng khả năng chống dịch Covid. Đài Loan đứng vị trí thứ ba chỉ sau New Zealand và Nhật Bản căn cứ vào bảng công bố mới nhất Đài Loan đã vượt lên đứng vị trí thứ hai nha Bản công bố xếp hạng này bao gồm 53 quốc gia có nền kinh tế đạt hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Tiêu chí đánh giá bao gồm tốc độ tăng số ca bệnh này, tỷ lệ bệnh nhân tử vong và khả năng xét nghiệm, phát hiện virus, năng lực hệ thống chăm sóc y tế, khả năng tiếp cận vaccine, những ảnh hưởng đến nền kinh tế và chỉ số tự do hoạt động do áp dụng các biện pháp khống chế dịch. Căn cứ theo số liệu thống kê thì mới nước đứng đầu danh sách lần lượt là thứ nhất là New Zealand, thứ hai là Đài Loan, thứ ba là Australia thứ, thứ tư là Na Uy thứ năm là Singapore thứ sáu là Phần Lan thứ bảy là Nhật Bản thứ tám là Hàn Quốc thứ chín là Trung Quốc và xếp cuối cùng ở vị trí thứ 10 đó là Đan Mạch trong số đó thì Đài Loan xếp từ vị trí thứ ba đã nhanh chóng vượt lên top 2 với số điểm là 82,4 điểm vượt qua cả Nhật Bản một tin tức tiếp theo và mình muốn mang lại cho các bạn đó chính là vẫn là tin tức liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Đài Loan tin tức tin tức cực hot nha đó chính là điên lầu với đồng nghiệp nhận kết quả dương tính một người phụ nữ Philippines ở Đài Loan cao hùng đã bị phạt đến 10.000 Đài tệ theo thông tin được biết thì một người phụ nữ người Philippines đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 bị phạt 10.000 Đài tệ vì đi ăn lẩu ngay ngày đầu tiên trong thời gian cô phải tự theo dõi sức khỏe có nghĩa là 7 ngày sau khi 7 ngày sau khi cách ly 14 ngày Người phụ nữ này đã điên lẩu một vài đồng nghiệp ngay sau khi kết thúc 14 ngày cách ly và cô ta không thèm đeo khẩu trang. Kết quả là đã xét nghiệm dương tính với Covid-19. Sở Y tế thành phố Cao Hùng đã phạt người phụ này đã phạt người phụ nữ này 10.000 đài tệ vì hành vi gây nguy hiểm tới sức khỏe cộng đồng của cô ta. Trong số 26 người được chẩn đoán mắc Covid-19 từ ngày 5, từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 12 ở Đài Loan thì trong số đó 53% số người đã không cho kết quả dương tính cho đến khi họ đang trong giai đoạn tự theo dõi cách ly sức khỏe của mình. CECC có nghĩa là Trung tâm Dự báo Bệnh tật Đài Loan nhắc nhở những người đang tự cách ly nên tránh đến những nơi công cộng và tham gia các hoạt động đông người như là lễ hội đêm giao thừa chẳng hạn hay là lễ hội đêm Noel và nên đeo khẩu trang bất cứ khi nào khi ra ngoài nếu không muốn bị phạt tiền như cô gái người Philippines kia. Các bạn nhớ để ý này điều này nha nhớ ra ngoài và đeo khẩu trang để bảo toàn sức khỏe của mình và tránh bị phạt cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh tin tức căn đồng của chúng tôi và nhớ đăng ký subscribe nha và lần sau hẹn gặp lại với những tin tức mới nhất hello mọi người